lần chỉ có chia xe bùa lưu thiên là chỉ có chia xe bị lo cho nó có lưu mong luôn chán cho cơ quan nên xe đời của nhau lành mù là chỉ có chia sẻ quan giới chi nó luôn luôn xin chế mua đủ chi thọ ra lưu chi chi bao thiên đa cú chỉ tối xa có yêu chỉ có lưu chi có bao trái kia có nhỏ này chỉ à phê rồi nó cú bao có lưu chia tha ta có cú đà lo vừa chỉ bỏ Kulon che yo chi tao Sa no ku sa No yo chỉ có lúa xia có bao trái tia có nhỏ ni chỉ phê cho nó cú bao có lúa xia ta ta có cú đà lói vừa chỉ bỏ Sao cù lon chê yua chi tàu cha nó cú sa lo yua chi nào